Kính thưa đại chúng, ờ, câu hỏi từ nick Facebook của bạn tên là Mặt Trời hỏi rằng Kính thưa Thầy, con có một điều thắc mắc xin được hỏi Thầy. Con nghe nhiều người nói rằng những đứa trẻ có vết chàm, vết bớt ở mặt, ở chân, ở tay, ở mông, ở lưng, vân vân là do được đánh dấu từ tiền kiếp. Có những gia đình khi có trẻ nhỏ mất thì đổ chàm vào người cháu bé để đánh dấu không muốn đứa bé đó quay trở lại gia đình mình nữa. Đến khi nhà sinh thêm đứa trẻ tiếp theo lại thấy đúng vết chàm đã đánh dấu, một số người cho rằng đứa bé trước kia lại đầu thai về làm con trong gia đình mình để báo án. Con thấy hành động đổ chàm như thế ác quá, không đồng tình với việc này. Con không biết thế nào, mong Thầy giải thích cho con và mọi người được sáng tỏ. Con xin cảm ơn Thầy nhiều ạ. À, tức là bạn à, mặt trời bạn gửi câu hỏi này câu hỏi nói về những cháu bé sinh ra nó có những cái vết chàm hay là gọi là vết bớt ấy, ở trên thân ừ. ở đây thì bạn này bạn nói là um, cái việc mà người ta rồi là đổ chàm à, lên trên thân của các cháu bé mà khi nó mất ấy, là cái việc bạn thấy là nó ác. Phải không? và bạn cũng muốn hỏi Thầy hôm nay cái chuyện này là như thế nào. Ừ. Thì Thầy xin ờ, trả lời bạn mặt trời cũng như đại chúng cùng nghe thế này. Cái câu chuyện ờ, những người bị chàm, bị bớt ở trên thân đó, hay là trên thân nó có những cái vết lông lá đấy thưa đại chúng là câu chuyện thật và rất không phải là hiếm thưa đại chúng không phải là hiếm Thế thì ờ, Thầy nhớ mấy năm trước Thầy có nghe một câu chuyện ờ, gia đình nhà này từ Nam Định ra chùa mình, Nam Định ra chùa. Thì khi ra đến nơi ấy, thì ờ, vào lễ Phật xong xuống phòng khách, thì bà cụ bà mới bảo vợ chồng anh con trai đi ra ngoài. Ông bà ngồi bám bạch chuyện với Thầy. Bà mới nói là, thưa Thầy, không giấu như Thầy, nhà con thì hiếm hoi, có mỗi một cậu con trai này thôi, anh con trai này thôi mà bốn cô con gái thế nhưng mà khi mà cưới vợ cho anh này ấy, thì bốn năm rồi mà chả thấy vợ đẻ gì cả thế thì nhà cũng đi lễ đi bái đi cầu các nơi rồi bệnh viện thuốc nọ thuốc kia thế thì sang năm thứ năm ấy, thì cô vợ của anh này là có thai có thai thì thai được tháng thứ bảy thì thai nó bị bị lưu thai bị chết lưu thì trục thai ra thế thì gia đình mới xin thai về nhà để đem chôn thì trước khi đi chôn thì bà cụ bà nói là con cũng đánh dấu tức là lấy son lấy mực gì đánh dấu vào mông của thằng bé rồi đem chôn cháu trai thế chôn xong thì lễ cho cháu các cái xong hết rồi thế thì tất nhiên gia đình thì cũng buồn lắm mà sang năm sau thì cô con dâu lại có thai thế khi, khi có thai hai đợt này thì, thì sinh được, sinh cháu. Và khi sinh ra cháu thì bà, bà cụ bà mới đẩy đúng là cái đứa cháu nó có một cái vết bớt ở đúng cái, cái mông, bà, chỗ bà đánh dấu. Đấy. Cái việc bà đánh dấu là bà không hề nói cho con trai biết, cho vợ chồng con trai biết. Bà và con cũng không cho các cháu nó biết. Thì con biết ngay là cái cháu này là nó lộn trở lại rồi Thế nhưng mà thưa Thầy thì đúng là cháu cũng ra đời chỉ có được tuần thôi là cháu lại lại mất, mà mất một cách rất là lạ kỳ là toàn thân nó tự nhiên tím tái vào, thế đi rất là nhanh. Đấy, thưa đại chúng, thế thì gia đình đau khổ lắm thưa đại chúng, rất là đau khổ. Thế rồi lại bà nội đem cháu để đi chôn Thì lần này ấy, bà mới nghĩ, bà không biết nghe ai mách ấy. Bà mới lấy cái lọ mực ấy, bà ấy đúng là đổ vào mặt của cái, cái, cái cháu đấy. Và bà nói là thôi nhớ cháu nhé, cháu đừng báo hại nhà bà nữa, bây giờ Đừng báo hại bà nữa, cháu đi đâu thì đi, đừng báo hại nhà bà nữa. Bà nghĩ là cháu nó báo hại. Thế sau đó thì bọc cháu bà là đem chôn chôn xong thì gia đình thì khổ lắm rồi, tôi đại chúng, hai lần rồi. Thế năm sau thì cô con dâu lại có thai, có thai thế và thai cũng bị cuối cùng đến tháng thứ 8 thì thai bị chết lưu khi mà lấy thai ra thì cả nhà rất là sợ và chính bà cụ là người sợ nhất cả cái mặt thằng bé loang lổ đúng như cái vết bà bà bà đổ mực vào mặt đấy. đó cái câu chuyện thế bà hôm nay thì sau sau gia đình lại biết tìm đến chùa mình thế gia đình thì đau khổ lắm tên là ừ, chôn cháu, chôn thay cái cháu bé xong xuôi hết rồi gia đình khổ ghê lắm. Thế sau ai mách đấy người ta mới ra chùa mình. Ừ. Mẹ con kẻ dắt díu ra đây, ra đây thì bà bảo vợ chồng ờ, cái anh con trai thì đi thăm chùa lễ Phật còn bà bạch riêng thầy cái chuyện này. Bảo con bạch riêng thầy, thầy cũng đừng nói cho cháu nó biết. Ừ, nó biết, con khổ tâm lắm. Hôm nay con có cái lỗi gì không? Con sám hối thầy. Đấy sám hối thầy giờ thì xin để thầy làm lễ làm cầu cho cháu giải cái nghiệp nhà con đấy câu chuyện đấy thì sau đó thì thầy cũng nên thầy làm lễ sau đó thì gia đình về về thì hồi thầy cũng không không có biết thông tin như thế nào chắc là chắc không có vấn đề gì chứ có vấn đề gì chắc lại ra chùa rồi đó thế thì kính thưa đại chúng đây là những câu chuyện có thật và Thầy nghĩ không phải là ít cái chuyện như thế này. Rất nhiều người khi mà sinh con mà cháu các cháu chết trẻ hay là thai lưu á, là thường hay cứ cái đánh dấu như vậy đánh dấu để xem cái đứa bé nó có lộn trở lại nhà mình hay không thế rồi là như bà cụ này nghe ai đổ tràm vào để cho nó giống như là làm xấu nó đi để nó lần sau đừng có vào nhà tao nữa thì không ngờ nó lại vẫn cứ trở về đấy thưa đại chúng đấy cái chuyện đó thế cái chuyện này thì khoa học giải thích làm sao được đấy rất là khó giải thích chuyện này đây là chuyện thật thưa đại chúng đó, đó. làm thế nào thế thì kính thưa đại chúng ờ, với cái cái nhân sinh quan của đạo phật thì chúng ta biết rất rõ con người ta chết có phải là hết đâu chết người ta còn tái sinh còn đầu thai nhất là những người chết trẻ những người chết trẻ thì cái nghiệp có thể cái, cái nghiệp làm người của họ vẫn còn nhưng mà cái nghiệp ấy là gọi là đoán mệnh thôi nhưng mà cái nghiệp làm người thì còn phải cho nên các cái cháu mà bị chết trẻ nó có thể tiếp tục tái sinh trở lại làm người và nếu nó có duyên với cặp vợ chồng này ấy, với bố mẹ này thì nó vẫn cứ đầu thai vào vợ chồng bố mẹ này Đấy. cho nên thầy nghĩ đối với bà cụ này gia đình bà cụ này thì chắc cái cháu bé đấy làm một đứa thôi từ ngày đầu nó đến cái, cái lần thứ ba vẫn là một đứa đấy thôi lộn đi lộn lại đấy và cái đó thì thực sự mà nói là minh chứng là có cái chuyện đầu thai tái sinh ừ, chết có phải là hết đâu thì cái chuyện các cụ nhà mình ngày xưa hay đánh dấu thế này là thường lắm cứ cháu nào chết trẻ là đánh dấu đấy, đấy và và thưa đại chúng ấy, trong nhà Phật mình cũng có câu chuyện đấy thầy nhớ có câu chuyện về một cụ hòa thượng hòa thượng chùa Quang Minh trước khi cụ mất ý, ờ, thì cụ cũng nói là nói với đệ tử sẽ lấy cái son để bôi vào tay cụ và sau đó khi hòa thượng viên tịch ấy, thì các đệ tử cũng lấy bút son viết lên tay cụ dòng chữ là hòa thượng chùa Quang Minh và sau này thì ở bên Trung Quốc ấy, thì một vị hoàng tử sinh ra đời người ta tự nhiên thấy trên tay của vị hoàng tử này có một cái dòng chữ là Hòa Thượng Chùa Quang Minh. Thưa đại chúng, lạ vậy đấy. Và sau đó vị lên làm vua. Thế khi vị lên làm vua rồi thì sứ ở nước Việt mình đi sang đấy, thì vị vua này biết là kiếp trước mình là một vị hòa thượng ở Việt Nam. Cho nên mới nói cái vị sứ, sứ ở Việt Nam sáng nay là ông về Việt Nam, ông tìm xem có cái chùa là chùa Quang Minh ông cho tôi thế và cái vị sứ này về đi tìm thì tìm ra cái chùa quang minh đấy và hỏi lại các các sư trong chùa thì bảo đúng rồi hòa thượng tôi ngày xưa trước khi mất cụ nói là sau này viết cái tên khi ta mất là viết cái tên lên, lên tay thế thì như vậy mới xác định ấy, đúng đấy là cái chùa ngày xưa cái cái vị vua này đã đã từng tu và sau đó thì chính vị vua này cấp rất là nhiều à, ừ, tiền của để tu sửa xây dựng cái chùa này thầy thì chưa có thời gian để đi tìm kỹ cái chùa này như nào nhưng đọc trong sử là như vậy đấy đại chúng đó thế cho nên cái chuyện mà đánh dấu là nó có có thật chứ không phải không, không? thế nhưng ở đây ấy, thì cái vấn đề tức là khi chúng ta đánh dấu các cháu mà lại với cái tâm là để đuổi đi nghèo không muốn đấy như bà cụ bà hôm bà vừa nói bà vừa khóc bà nói con thì con chỉ nghĩ là là sợ cháu nó, nó về nó báo, hạ, báo oán thôi cho nên là mới đổ mực vào, vào, vào cháu như thế để mà cho cháu nó, nó sợ nó không quay trở lại nữa ai dè là nó lại lộn lại nữa nó lại làm khổ gia đình nhà con đấy thưa đại chúng thế thì chúng ta biết qua những cái chuyện như này thì chúng thấy cái chuyện tái sinh luân hồi là hoàn toàn có thật nha ừ. chứ không phải chuyện thường thầy nhớ cách đây mấy năm ở tỉnh hòa bình ấy à, thị trấn vụ bản huyện lạc sơn tỉnh hòa bình đấy cũng có câu chuyện một cháu bé nó tái sinh à, nó chết rồi nó tái sinh và nó nhớ được kiếp trước của nó ừ. câu chuyện này cách đây mấy năm có nói cháu cháu tên là quyết tiến như đấy ừ. ở hòa bình ở huyện lạc sơn ở vụ bản ở thị trấn vụ bản đấy ừ. nó sinh ra nó nhớ hết kiếp trước của nó nó bảo nó không phải là con của bố mẹ mà nó lại con ở, ở cái thị trấn này cơ không phải ở cái làng đấy đó và hồi ấy là cũng nhiều người lên và cũng một số các, các báo ngoài là họ viết về cái chuyện này đó. và trên thế giới thì những cái câu chuyện mà những người, người tái sinh người ta nhớ được kiếp trước rất là nhiều chứ không phải ít đâu đặc biệt ở Mỹ thì có ông một cái ông cũng gọi là ông bác sĩ tên là ông Edgar Case, Đó. Ông ấy rất là giỏi, ông chữa bệnh là bằng thôi miên. Và khi ông thôi miên là khiến cho cái người bệnh nhân nhớ được kiếp trước. Và sau khi thôi miên xong, người ta nhớ được kiếp trước xong thì đến lúc người ta không thôi miên nữa, ông người ta tỉnh lại thì người ta gần như tâm lý người ta bình phục hoàn toàn. Đấy. Có những người ta mắc những cái bệnh tâm lý hoang tưởng này khác rất là nặng, giống như người thần kinh ấy. Có những người nhìn thấy lửa là sợ, có những người nhìn thấy máu là rất sợ, à. hay có những người nhìn thấy con chuột cũng sợ, thế là chúng người ta không hiểu vì sao. Thế nhưng mà khi mà đưa vào ông này, ông thôi miên xong thì mới biết là ví dụ cái người này trong một kiếp trước là bị chết trong một cái vụ bị cháy nhà, hoảng loạn. Cho nên bây giờ người này cứ nhìn thấy lửa là ta rất là sợ hãi. Thế khi mà thôi miên ra người này nhớ được kiếp trước rồi, à biết là mình sợ, cái sợ của kiếp này, sợ lửa là do chính kiếp trước mình bị chết trong một vụ chết cháy. Thì tự nhiên tâm lý người ta rất là bình thường, đó, nó, nó trở lại rất bình thường, nó không bị ám ảnh, bị sợ hãi nữa. Đó, thì cái ông Kaiser này, ông đã chữa rất nhiều bệnh nhân và đây là câu chuyện có thật và câu chuyện nổi tiếng ở nước Mỹ đấy. Nhiều người từ đó người ta bắt đầu tìm hiểu về thế giới tâm linh. Và chính ông Cay này, ông nói, được, ông nói đã có tiền kiếp và ông khẳng định là rất nhiều bệnh tật của chúng ta trong kiếp này có liên quan đến tiền kiếp. Bệnh tật của chúng ta trong kiếp này có liên quan đến tiền kiếp. Đấy, thưa đại chúng. Đấy. Thế thì chúng ta thấy là Đức Phật dạy có chính xác không? Đức Phật nói đấy, tiền kiếp chúng ta gây ác nghiệp gì thì kiếp này chúng ta phải phải trả. Đó. Ừ. Muốn biết nhân đời trước thì xem sự thọ hưởng của đời này. Muốn biết quả đời sau thì dễ xem gieo nhân của kiếp này. Kinh nhân quả ba đời dạy rất rõ. Chúng ta thấy rõ cái sự liên hệ giữa kiếp trước, kiếp này và sang đến kiếp sau. Và chính ông Kaiser này, ông đã, đã chứng minh cái điều đó. Ông nói rằng tôi thấy rất nhiều bệnh của kiếp này, của quý vị là có liên đới đến tiền kiếp của các vị, chứ không phải chuyện thường. Nghe không? Đó. Đấy, thì thưa đại chúng, vậy thì cái trường hợp những cháu mà nó bị chết trẻ như thế này, chúng ta nên hành xử như thế nào cho nó tốt nhất? Mà có cần phải đánh dấu bôi son, đổ tràm không? Theo Thầy nghĩ thì không nên làm những việc đó. Đấy, bà cụ này bà đánh dấu cháu và sau đó nó sinh ra nó có cái vết. Cái lần đầu tiên bà đánh dấu ở mông này là đứa bé lần sau sinh ra đúng ở mông nó có cái vết đi luôn bà cụ nói thế. Chỉ có bà cụ là sợ nhất đấy vì chính bà cụ làm bà cũng không cho con khái biết gì cả. Đấy. Và đến khi bà đổ mực vào, vào, vào mặt cháu bé, đến khi mà cháu bé mà nó, nó chết lưu thai, mà trục thai ra mặt nó bị loang lổ y như vậy. Chỉ có bà cụ là sợ nhất chân bà vào và sám hối riêng với Thầy đây thưa lại chúng nó ảnh hưởng đấy không phải chuyện thường đâu nha. Theo nên thầy thì thầy nghĩ là tốt nhất chúng ta bỏ cái cái tục này đi dù các cháu cái nghiệp nó đoản mạng nó không được làm người chưa được sinh ra làm người ở trong thai thôi hay là sinh ra làm người mà thọ mạng ngắn các cháu phải ra đi chúng ta không nên không nên đánh dấu gì cả không nên làm gì hết ấy. để làm sao cái đó không có cần thiết và nhiều khi nó lại làm tội cho cháu bé có khi ta đánh dấu rồi kiếp sau nó lộn ra nó cái vết nó lại thành cái vết rất là khổ một cái vết bớt ở trên thân thể nó cũng làm cho nó nó giảm cái đẹp của nó đi có phải không ta chẳng chẳng dại gì làm điều đó thế còn nếu cái đứa con này nó có nhân duyên với cha mẹ này thì kiểu gì rồi nó cũng sẽ đến với nhau thưa đại chúng ta không đuổi được đâu có duyên có nợ với nhau thì sẽ đến với nhau đấy thưa đại chúng có duyên làm con có nợ làm con nó cũng sẽ đến đấy. đấy ta phải đuổi là ta làm cái kiểu khác làm đúng pháp của phật nghe không đấy. mà đúng pháp của phật đây là gì đó là chúng ta chúng ta tu tập để hóa giải cái oán kết của cha mẹ và con cái và chuyển hóa nghiệp ác của cha mẹ với con cái đấy chứ không thể là dùng cái đổ tràm mà để đuổi đi hay là như thế này thế khác cái đó đều là cái không tốt nhiều khi lại còn sinh thêm oán thù nặng thêm đấy thế cho nên là tại sao cái cháu bé lần thứ ba bà đổ trà lần thứ hai bà đổ tràm vào mặt cháu thì cháu đến tháng thứ tám là, là thai lại chết lưu thì đại chúng thấy có khổ không à, chết nên có khổ không cơ chứ nó hành khổ đấy thưa đại chúng thế cho nên chúng ta ứng xử đúng với lời phật dạy tinh thần con của phật không bao giờ làm thế. Chúng ta biết nhân duyên cha mẹ và con cái rồi, và chúng ta biết mệnh số nó vô thường rồi, nghe không? Chúng ta không có đặt nặng cái đấy. Ta muốn cho cháu mình, cho con mình nó được tốt đẹp, được trường thọ thì cứ y như Kinh Địa Tạng Phật dạy, chúng ta lo tu tập làm phúc. Nghe không? Phóng sinh, bố thí, cúng dường, sám hối, tu tập để chuyển hóa ác nghiệp của chính mình. Cho nên Thầy vẫn nói đấy, bố mẹ là cái người chiêu vời các con nó đến với mình. Ờ, bố mẹ mà có cái phước duyên có thiện nghiệp tốt đẹp thì sẽ tự gọi những đứa con tốt lành nó đến với mình thế còn mình mà tích lũy những nghiệp xấu nhiều rồi thì tự mình sẽ chiêu gọi những đứa con nó không tốt đẹp đến với mình nó là oán kết nợ nần với mình đó, thưa đại chúng nhớ cho nên với tinh thần nhà phật thì chúng ta phải hành xử như vậy nhé